Quý vị và các bạn theo dõi thật kỹ Sau đó đưa ra cái quyết định mua xe của mình Thật chính xác Sản xuất năm 2006 đăng ký lần đầu năm 2007 Nhưng chiếc xe này còn rất là chất luôn quý vị nhá Đây là cái cam kết của tôi đối với quý khách hàng Và đối với cái sản phẩm này Sản xuất 2006 đăng ký lần đầu năm 2007 Nhưng máy của máy số của chiếc xe này vẫn còn zin nguyên bản quý vị nhá Zin từ con ốc một luôn Chưa một lần hạ đất để sửa chữa lớn gì đâu cho nên chiếc xe này còn rất là chất luôn Thân vỏ thì căng đét luôn Không có một lỗ nhỏ luôn Không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này Chúng ta thấy đây Tôi quay thật gần để quý vị và các bạn theo dõi Thân vỏ của nó còn rất là mọng luôn quý vị nhá Và cái kiểu dáng của chiếc xe này thì chúng ta thấy rằng là tính đến thời điểm hiện nay thì nó vẫn giữ được một cái dáng vẻ rất là hiện đại, rất là trẻ trung và cũng rất là thể thao từ ngoại thất cho đến nội thất bên trong nó đều toát lên cái gì đó hiện đại và trẻ trung Vâng, vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc Honda Civic sản xuất năm 2006 Đăng ký lần đầu năm 2007 Để quý vị và các bạn theo dõi Nó có một cái màu ghi xám rất là đẹp luôn Rất là trẻ Cái màu này cũng là một trong những màu đẹp của cái dòng Honda Civic Quý vị các bạn và các bạn hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này Và chiếc xe này thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì nó chỉ nằm trong khoảng từ 6 cho đến 7 lít xăng trên 100 km Với động cơ 1.8 số sàn quý vị nhá Vâng và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc Honda Civic Để quý vị và các bạn theo dõi Và bây giờ là từng phần chi tiết của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi. Trước hết là tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái mặt cabo của chiếc Honda Civic. Chúng thấy là cái mặt cabo của nó còn căng đét luôn. Sơn của nó còn rất là bóng và nó cũng còn rất là khớp khít với cái cụm đèn pha phía trước và cái mặt ba đờ sốc phía trước. Đây chúng ta thấy là cái à, đèn pha phía trước bên phụ đây trong veo luôn Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu Và nó cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá Đấy Và cái mặt ga lăng phía trước Kèm theo đó là cái biểu tượng Honda Thanh mạ chrome kéo dài sang hai bên Chúng ta thấy đây là cái nét đặc trưng của xe Honda Civic Và nó tạo cho cái xe này nhìn rất là trẻ Rất là thể thao quý vị nhá cái đèn à, pha phía trước bên lái cũng vậy Còn rất là trong luôn quý vị nhá Như mới luôn quý vị Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu Và cái ba đờ sốc phía trước này chúng ta thấy Không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ nhá Và nó cũng còn rất là khớp khít với cái cụm đèn pha Và cái mặt cabo phía trước Tên tư nhân biển Hà Nội Và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn nhá Bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc Cho quý khách hàng ở xa Vâng, chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách hàng cái mẫu sản phẩm mới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 khoang lốp sáng trưng luôn quý vị Và cái lốp phía trước này thì còn rất là dày luôn Với cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá Và cái mặt la răng của nó đây quý vị Mặt la răng vẫn là nguyên bản của nhà sản xuất không chưa bị phết phẩy sơn gì đâu nhá quý vị nhá Và nó cũng không bị xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đây và thân vỏ của nó đây Tôi quay thật gần chúng ta thấy còn căng đét luôn không có dấu hiệu gì của sự đắp matit và chủ nhân người ta cũng đã độ thêm về mưa rồi là nẹp chân kính inox rồi là tay mở cửa inox rất là sáng luôn quý vị nhá tăng thêm cái vẻ đẹp của chiếc xe này và tiếp theo nữa thì tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái à, khoang lốp phía sau bên lái quý vị nhá đây cái khoang lốp của nó quý vị nhìn thấy chưa còn rất là sáng luôn và chúng ta rất là hay quay các cái khu vực này Khu vực này là các khu vực rất là nhạy cảm Hay tiếp xúc với nước hay bị đá nó văng Cho nên là nó hay bị mọt Đấy và đây này cái cái cua lốp còn nguyên bản luôn quý vị nhá chúng ta thấy rằng đinh tán của nhà sản xuất đây không có dấu hiệu gì của sự đắp mặt tít hay bị cắt vá ở đây và cái gót khoang lốp đây quý vị nhá cũng còn sáng trưng luôn không bị mọt mục hay bị cắt vá gì đâu quý vị Đấy, tất cả mọi thứ còn nguyên bản luôn một chiếc xe còn rất là mới luôn quý vị đây có thể nói là sự lựa chọn à, rất là tốt cho quý khách hàng luôn và tiếp theo nữa là cái lốp sau bên lái đây quý vị chúng ta thấy còn rất là dày luôn ta lông còn dày cộp luôn quý vị nhá và cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa mới tới việc phải thay lốp và cái mặt la răng phía sau đây chúng ta thấy rằng là còn rất là sáng luôn không dấu hiệu gì của sự chảy xước hay bị nứt vỡ và vẫn là nguyên bản của nhà sản xuất chưa bị phết phẩy sơn gì đâu quý vị đấy và quý vị và các bạn đang theo dõi à, chúng tôi truyền tải đến cho khách hàng một cái mẫu sản phẩm mà chúng tôi vừa mua mua về đó chính là chiếc xe Honda Civic sản xuất năm 2006 đăng ký lần đầu năm 2007 tên tư nhân chính chủ và chúng tôi mua của chính chủ luôn. Và với cái sản phẩm này thì chúng tôi cam kết với quý khách hàng là một chiếc xe zin nguyên bản từ A đến Z. Đây chúng ta thấy là cái khoang lốp phía trước, đây chúng ta thấy cái sơn dấu của nhà sản xuất đây, giảm sóc. Chưa một lần thay luôn quý vị. Đấy, sơn dấu của nhà sản xuất còn nguyên bản luôn. Và cái khoang lốp chúng ta thấy chưa? Còn sáng trưng luôn keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn dày cộp luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục ở đây và cái lốp phía trước bên phụ đây quý vị chúng ta thấy cũng còn rất là dày luôn nha quý vị nhá với cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa chúng ta nghĩ đến việc phải thay lốp bốn con lốp của chiếc xe này còn rất là mới luôn chủ nhân người ta vừa mới thay xong Đấy, và cái mặt la răng của nó đây còn sáng trưng luôn không bị xước xác nứt vỡ và cũng không bị phết phẩy sơn gì đâu quý vị thân vỏ thì căng đét luôn nó có một cái màu ghi xám có thể nói là một trong những cái màu khá là trẻ trung luôn và tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía sau bên phụ đây quý vị đây cái cua lốp đây chúng ta thấy là đinh tán của nó vẫn còn nguyên luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục ở đây quý vị nhá và cái lốp phía sau này cũng còn khá là dày với cái lốp này chúng ta đi cũng phải hai năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của cái bánh phía sau bên phụ đây quý vị cũng còn rất là sáng luôn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 rất là kỹ cho quý khách hàng luôn mỗi một cái video của chúng tôi nó thường dài từ 20 cho đến 30 phút cơ quay rất là kỹ và có như thế nào thì chúng tôi cũng miêu tả đúng thực tế như vậy không thêm bớt quý vị nhá mỗi một cái sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi đều tuyển rất là kỹ rồi cho nên là quý khách hàng mà à, mua các cái sản phẩm của chúng tôi thì chúng ta yên tâm và chúng ta sử dụng luôn chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một hạng mục nào khác và bây giờ thì xin phép quý khách hàng tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này quý vị nhá đấy cái nội thất bên trong của chiếc xe này đấy còn rất là mới luôn quý vị nhá đây chúng ta thấy là cái mặt à, tablo phía trước của nó đây nhựa chứ còn tươi nguyên còn sáng trưng luôn quý vị nhá kể cả là cái phần nhựa phía dưới này màu kem cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá ghế là ghế da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đấy còn rất là căng luôn không có dấu hiệu gì của sự rách vá quý vị nhá hay bị bạc màu đây quý vị nhá còn rất là sáng luôn quý vị ghế là ghế da xịn luôn đấy nó tôn thêm cái vẻ đẹp của chiếc xe này và chiếc xe này thì chúng ta thấy rằng là chủ nhân người ta rất là kỹ luôn đây chúng ta thấy nhìn vào cái mặt vô lăng này thì chúng ta mới biết là chủ nhân người ta đi ít hay là đi nhiều quý vị nhá đây các cái khóe vô lăng này này chưa bị mòn chưa bị mờ một chút nào nhá đấy, chúng ta thấy là như vậy đấy cái biểu tượng Honda này cũng không bị bạc màu một tí nào luôn quý vị nhá đây cái khóe vô lăng bên phía bên này như vậy đấy tôi quay thật kỹ để quý vị và các bạn theo dõi nhá đi ít hay nhiều chúng ta chỉ nhìn với cái đây các cái vành vô lăng đây vẫn còn sần nguyên quý vị nhá đấy đây kể cả là cái cần số này như vậy các con số các danh số các chữ số rõ ràng luôn đấy khu vực à, chúng ta cầm tay đây không bị bạc màu một chút nào kể cả là cái tay phanh cái phanh tay này như vậy còn rất là sáng luôn quý vị nhá đấy các cái phím bấm thì rõ ràng luôn các con số các chữ số thì rõ ràng luôn không bị bạc màu một chút nào nhá trần thì căng đét sáng trưng luôn quý vị nhá như mới luôn đấy quý vị đấy là những cái hình ảnh chân thực chất của chiếc xe này luôn quý vị mặt tắp lô của nó đây còn sáng trưng luôn nhựa sần nguyên tươi như mới luôn đấy. và nhìn nó rất là thể thao rất là hiện đại luôn quý vị nhá đấy đây cái mặt tắp đi cửa đây chúng ta thấy cái mặt nhựa phía trên đây Đấy, chúng ta thấy còn sần nguyên sáng trưng luôn quý vị nhá đây các cái tay cầm đây cái nhựa phần nhựa phía dưới đây Đấy, các cái tay cửa đây quý vị chúng ta thấy không bị bạc màu nhá không bị à, sờn hay là bị rách da nhá quý vị nhá Đấy, cái nhựa phía dưới đây keo chỉ thì không mất một phân quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy còn tươi nguyên không bị mất một phân sợi chỉ nào cả các con ốc đây cũng còn sơn dấu của nhà sản xuất đây chưa một lần động chạm cờ lên một lết chưa một lần hạ cái cánh cửa này để làm gì cả kể cái phần phía dưới này nhá là cái phần nó rất là hay tiếp xúc với nước nó còn căng như thế này đẹp như thế này nhá đây các cái bậc lên xuống này cũng còn sáng trưng luôn không bị bạc màu một chút nào Đấy. và chủ nhân người ta cũng đã đọc bậc thêm lên cái thanh nẹp inox đây chống sức xác khi chúng ta đây cái à, chốt cửa đây chúng ta thấy còn sáng trưng luôn quý vị nhá các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đấy là như vậy hai cái hàng ghế thứ hai đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá may rất là cầu kỳ da là da xịn luôn quý vị nhá rất là đẹp đấy cái mặt tắp đi cửa phía sau bên phụ đây quý vị cái phần nhựa phía trên đây chúng ta thấy cũng còn sần nguyên sáng trưng không bị xước sát hay bị bạc màu gì cả đấy. các phím bấm còn rõ ràng luôn tay cửa ở đây không bị bạc màu và cái phần nhựa màu kem đây còn sáng trưng tươi nguyên không bị bạc màu không bị sứt sát một tí nào quý vị nhá đấy keo chỉ của cánh sau à, bên phụ đây quý vị đấy không mất một phân nào cả các con ốc này cũng vậy sơn dấu còn nguyên chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết đâu quý vị đấy, tất cả mọi thứ còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy, hàng ghế thứ hai như vậy rất là đẹp rất là cầu kỳ đấy. tiếp theo nữa chúng tôi chuyển máy quay sang phía bên lái đây chúng ta thấy là cái mặt vô lăng của nó đây còn sáng choang luôn quý vị nhá Chủ nhân người ta rất là giữ gìn luôn Hàng ghế thì căng đét luôn Đẹp Đây các cái phím xuống lên xuống kính đây Cái phần nhựa phía trên của cánh cửa là, là lái đây Các cái tay cửa đây Sáng trưng không bị bạc màu một chút nào quý vị nhá Sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn Đây phần nhựa phía dưới đây Vàng ươm luôn Không có bị mòn bị mờ một chút nào cả các con ốc lại chưa một lần mở sơn dấu còn nguyên luôn keo chỉ đây quý vị không mất một phân nào cả thưa quý vị nhá zin đét nguyên bản từ A đến Z không có một lỗ nhỏ luôn đây cái chốt cửa đây còn sáng trưng luôn quý vị tem của nhà sản xuất các cái con ốc này chưa một lần mở Đấy, chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm đó chính là chiếc xe Honda Civic sản xuất năm 2006 đăng ký lần đầu năm 2007 một chiếc xe còn rất là đẹp luôn quý vị nhá nguyên bản từ A đến Z không có một lỗ nhỏ đây là cánh cửa sau bên lái đây sáng trưng luôn Đấy, cái tay cửa này không có dấu hiệu gì của sự bạc màu nhá Hay phết phẩy sơn ở đây Kể cả các cái tay mở cửa đây Đấy, cái phần nhựa phía dưới đây Vàng ươm luôn quý vị nhá Đấy, keo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị Các con dấu này, sơn vẫn còn dấu đây Và chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết đâu Keo chỉ đây, kể cả phần phía dưới đây Còn sáng trưng luôn quý vị nhá Hiếm có một chiếc xe nào còn được như này, chất như thế này quý vị nhá Đấy, và cái cốp sau đây quý vị, đây Đấy, cái bậc lên xuống đây quý vị Cũng còn sáng trưng luôn nhá không bị bạc màu không bị xước sát gì đâu đấy cái chỗ này là hay bị xước sát lắm đây kể cả cái phần phía đằng sau này như vậy đấy còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có bị xước sát gì đâu đấy, bây giờ tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái phần cốp sau đây keo chỉ của cốp sau đây quý vị đấy không có mất một phân nào con ốc này trước một lần mở quý vị nhá đây vẫn còn là vuông đét luôn quý vị nhá đấy keo chỉ của nó đây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 đây chúng ta thấy là cái cốp sau đây Còn mới cứng luôn quý vị nhá Đấy không có dấu hiệu gì của sự mạt mục nhá Đấy các con kích này còn chưa một lần chạm đất này Còn sáng trưng luôn đây quý vị Tất cả mọi cái xung quanh xe còn rất là đẹp Đấy Đấy và bây giờ thì đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này Đó chính là phần động cơ Và đi vào phần động cơ thì chúng ta mới thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào quý vị nhá Như tôi đã giới thiệu từ đầu là máy số zin nguyên bản quý vị nhá chưa con ốc nào phải chạm cờ lên vào lết đây cái mặt táp lô của nó đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá đây tắp đi cửa đây cũng còn sáng trưng luôn đây cần số đây sáng trưng luôn vô lăng đây các cái khóe vô lăng này chưa bị mòn chưa bị xước sát một tí nào luôn nha kể cả cái phần sơn phía dưới này đấy chúng ta thấy là như vậy chất như thế mặt phím còi đây đấy vành vô lăng đây quý vị đây đồng hồ tua nó đang nằm ở mức 800 vòng trên phút một cái mức quá đạt chuẩn luôn quý vị nhá không có một cái đèn báo lỗi nào xuất hiện trên cái mặt tablo này quý vị nhá đấy bây giờ tôi đi vào cái phần động cơ và khi đi vào phần động cơ này thì chúng ta mới thấy cái độ chất của cái chiếc xe này như thế nào như tôi đã quảng cáo và giới thiệu từ đầu cho quý khách hàng chưa có con ốc nào phải động chạm cờ lên màu led và đây trước hết là cái cabo phía trước đây chúng ta thấy là keo chỉ zin đét 100% đây quý vị không mất được phân nào đây các lỗ bấm tròn xe đây tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên đây đấy, các lỗ bấm tròn xe đây keo chỉ của nó đây đấy máy thì đại chất êm du luôn máy đang nổ quý vị nhá đấy thì thế là như vậy keo chỉ không mất một phân nào đây nhìn đét luôn quý vị nhá đây các cái sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn đây ốc chân máy đây quý vị chưa một lần động chạm cờ lên vào lết quý vị nhá chưa một lần phải hạ đất để sửa chữa cái gì đâu kể cả những con ốc đây ốc mặt máy đây quý vị cũng chưa một lần động chạm cờ lên vào lết nha quý vị nhá đây ốc mặt máy đây kể cả cái buji này nhá quý vị nhá chia điện đây này cũng chưa một lần động chạm cờ lên vào lết đấy chúng ta mới thấy cái độ chất của cái chiếc xe này như thế nào đấy còn vàng ươm luôn các con dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn quý vị nhá đấy một chiếc xe zin đét luôn quý vị đấy quay đến phần động cơ này chúng ta mới thấy cái độ chất của cái chiếc xe này đấy chúng ta thấy rằng là đây ốc chân máy đây chưa một lần động chạm cửa lên mà vẫn còn vắng ươm luôn quý vị nhá đấy ốc mặt máy đây còn chưa động chạm cửa lên mỏ lết đây từ con buji cũng chưa một lần động chạm cửa lên mỏ lết quý vị nhá đấy tất cả mọi thứ còn nguyên bản máy thì đại chất luôn quý vị đấy để tìm được một con chất như thế này thì khá là hiếm luôn quý vị nhá và máy thì khô rong luôn không có một vết dầu mỡ nào quý vị nhá đấy là, là như vậy máy đang nổ quý vị nhá đấy tôi quay gầm để quý vị các bạn theo dõi luôn quý vị nhá đây chúng thấy là sáng trưng luôn nha quý vị nhá không một vết mọt mục sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin luôn quý vị nhá kìa đấy sơn dấu vẫn còn zin luôn quý vị nhá này từng con ốc một luôn đấy vẫn còn nguyên sáng trưng luôn quý vị nhá đấy tôi nói xe rất là đẹp luôn không có một vết mọt mục nào đây chúng ta gầm sáng trưng luôn vẫn còn zin sơn dấu của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đây đấy zin từng con ốc một luôn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 Và cái sản phẩm này thì chúng tôi đã cam kết với quý khách hàng là một chiếc xe zin nguyên bản từ A đến Z không có một lỗ nhỏ, máy zin chưa động chạm, chưa một con ốc nào phải động chạm cờ lên mỏ lết, chưa một lần hạ đất để sửa chữa lớn gì đâu. Thân vỏ thì căng đét luôn quý vị nhá, không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này. Máy đại chất luôn. Nội ngoại thất đẹp. Ghế là ghế da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị tên tư nhân biển Hà Nội với quý khách hàng ở khu vực Sài Gòn chúng ta không phải lo nghĩ đến cái việc phải mất tiền biển quý vị nhá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 còn sáng trưng vô lăng thì không phải nói rồi như mới cần số đẹp đấy hàng ghế thứ nhất đây chúng ta thấy căng đét luôn không bị mòn mờ một chút nào kể cả cái bậc lên xuống đây nó còn tươi còn sáng như thế này đấy cái phần nhựa phía dưới đây sáng trưng tay mở cửa phím bấm kính còn rõ ràng luôn keo chỉ thì không mất một phân nào quý vị nhá kể cả là cái phần phía dưới này đây tất cả mọi cái còn sáng trưng máy đang nổ quý vị nhá đấy đây cái cửa sau đây chúng ta thấy là nhựa đây sáng trưng như mới luôn chưa đấy kể cái phần nhựa phía trên này các con ốc nó chưa một lần mở keo chỉ đây không mất một phân nào kể cả phần phía dưới này đấy hàng ghế thứ hai đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy đây vô lăng của nó đây chưa có một chiếc xe nào mà nó còn mới được như thế này đây nhựa phía dưới đây các cái phím bấm lên xuống kính đây quý vị nhá gương gặp điện nhá quý vị nhá đây đấy chúng ta thấy là gương gập điện nha quý vị nhá đấy tự, cụp xòe điện tự động quý vị nhá đấy là như vậy các cái chốt cửa đây còn sáng trưng keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào quý vị nhá đấy là như vậy máy đang nổ quý vị nhá đây nhựa của nó đây sáng chưa keo chỉ đây không có mất một phân nào cả chỉ với 268 triệu đồng chúng ta đã sử dụng chiếc xe này